bạn chào mừng các bạn đến với kênh Lê Dương Vlog thì à, các bạn có cái nào thử trải nghiệm đi vào trong rừng bẫy gà rừng và ăn thịt gà rừng tại chỗ và cảm giác của nó như thế nào bây giờ các bạn theo chân anh em mình nha ok bữa ờ, thì mình thấy mấy à, thôi bây giờ mình kiếm cho nào con má gãy đi thôi chứ giờ ờ, hả đâu rồi ok giờ kiếm cho nào ờ, lựa chỗ nào đi đâu cuối cuối đường đi gần cuối cuối đường đi ở đây bãi này quyên nè thấy đây có cỏ rồi là lai gai bên kia có đám rừng to lắm rồi vô đó đẩy có đâm đường ngon rồi này. ở đâu ở đâu đây nè đây đi đúng cái bự đi nè ừ ở đâu chỗ nào cũng được bây giờ kiếm chỗ đi hồi nắng lên không em quay chào cả nhà đến với uh, kênh youtube của Lê Dương Vlog thì hôm nay mấy anh em mình đi vô trong rừng để uh, đi săn gà rừng bây giờ mình có uh, đem cái dụng cụ để săn gà rừng đây là một cái loa cộng thêm một cái điện thoại mình đã tải cái tiếng gà về rồi bây giờ này mình sẽ kết nối cái bluetooth anh là đi bắt gà còn em đi à, chuẩn bị đồ rồi bây giờ tụi em bà nãy có mua con cá chê làm con cá chê làm cá chê để uh, nướng uh, đi rồi uh, trong khi mình chờ đợi phải có gà hay là không đó bây giờ mình sẽ thử test thử cái uh, test thử cái tiếng gà gáy của mình coi nó sao ok tiếng gà vậy là ok đó giờ mình sẽ vô rồi đi mình đi mình mình giờ mình sẽ đi vô trong rừng mình đặt cái bẫy nha đây hôm được bữa là mình có trứng ờ, già nó gái đó mình chỉ cái dấu ờ, cái, cái này vô che mình che mình bị trang mình che cái chút con gà gáy của mình lại cái cái cái, cái, lo, cái lo lô cốt của mình lại rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nó quay ngoài mình đợi cho nó gà nó vô em đây là rừng đó giờ mình sẽ đặt à, cái cái lô đằng đó cái cái tiếng gà gái đằng đó giờ mình sẽ đứng đây mình à, để đặt cái máy quay trong cái gốc cây này mình, mình đứng đây mình đợi nha đó, cái tiếng gà gái mình đặt các bạn nghe không đây nó cách cũng hơi xa đó à. đây mình quay dòng rồi có con gà nào nó xuất hiện chưa bây giờ mình đặt đây nè em đợi nó cũng có tiếng rồi đó đợi nó giờ cũng khá là lâu rồi mình chưa thấy con gà nào nó xuất hiện dòng nó có con nhím nó sợ quay dòng ở đây em như bên kia có ai cũng có con gà có con gà có ai cũng có gà gà con này gà này này kìa kìa con đi không kìa giờ má lại chứ con gà kìa má con cái đó nó đứng ra mà để nó nó gần qua đây mình kêu mấy anh em mình lại được mấy bắt con gà này đó con gà chấm gà đó gà gà hình à, hai con luôn hai con hai con còn mái nữa mái cái đứa con kia đứng xịt đây xíu đây đã có hai con gà để kêu mấy anh em đi vòng kia kêu mấy anh em qua bắt hộ cái để nó chạy lắm con gà nó bay ghê lắm đây nhàng nấu đấy Đi vô, đi vô Đi vô nè sao tự nhiên giờ này nhạc nó nổi lên mắt hả mày mày thấy nó chạy đâu không đây đây đây kìa kìa nó kìa trong trong gốc hết vô trong cây kìa nó vô cây kìa hết chạy rồi đi vô vô vô đông rồi chạy ơi chấm chấm chấm trời ơi dính này dính này dính này hay quá rồi là dính rồi hai con không hút dục đâu rồi trời mấy anh em mình ra có mồi ai có mồi mấy có mồi anh em ơi rồi mấy anh em ra măng gà nhậu đi thôi mệt quá nãy giờ đợi cũng à, nãy giờ đợi cũng hai tiếng hồ rồi mới à, mới ra đó hình như là con giống con máy phải không nó đẻ trong mấy cái cỏ này nè nó trong mấy cỏ này nè rồi mình vô mình lấy cái, cái lo mình ra quên cái ờ, đồ nghề để ờ, gì cái cái đồ nghề để bắt gà cái để tục gà của mình á ủa xí nãy tự nhiên tự nhiên ờ, nó hiện cái quảng cáo lên nó, nó, nó quảng cáo trời chết luôn rồi bắt gà trong này chắc gà nó giấy nhạc luôn quá ơi trời nó mệt như chói vậy đổ xí này chút xíu nè gà nhảy nhạt luôn rồi đổ xí này đang thùng gà tự nhiên nhạc nó phát lên ừ tàu lao hết sức nó có ốp luôn tay ốp luôn rồi rửa rửa sạch ra Xin chào tất cả mọi người Tôi xin hát tặng bài hát này cho mọi người Cùng người đặc biệt của tôi <laughs> đây đang ờ, đang ốp gà mấy bạn ơi gà ngon quá có quay không có quay nè ồ mấy thước này lâu chín rồi biển mưa luôn mà nó chưa lấy cái cái cái dao khứa mấy cái à, mưa này phải có gặp cái chồi đó đó ừ. chút nữa hỏi bao vậy rồi mưa mình giọt lại đó chồi có đâu nhưng mà bây giờ bây giờ kiếm cái chồi đâu nè ờ, bây giờ cử ra người chạy vòng vòng đi bây giờ hỏi chị google hỏi chị google ấy google nội tôi không biết nữa má nó hốt gắn định vị vô chọi đi hỏi chị cô gọi cái chọi ở đâu Ờ, chị cô gầu em chạy đó cái chầu gì đó hổm em nhậu nhậu đó ở đâu gì ờ, mà chị cô gầu chỉ giùm em ăn trời nước ờ, nữa, nước một lần không có hết đâu trời lấy cái chậu nhỏ trước mấy cánh rồi nè thấy đây nè bà hỏi đâu bà hỏi bà, bà chỉ đâu bà cô gầu chỉ đâu vậy bà nội đâu biết <laughs> bà chỉ ở đâu không biết rồi tiền ơi chạy đó tôi nói ở ờ, mà mà mà khu công nghiệp 6 nè trời chỉ ở đâu vậy rồi sao tôi biết liền đi vô vô vô từ nè trời ơi đang lù luôn mà nó không chín dụng ướp quả bóp bậy sao tới quá trời vàng kê cao lên xíu kê cao lên tám miếng đậu đây nè hai con gà tám miếng cắt là tám miếng bự với lại cánh đùi riêng cánh đầu riêng đó đậu giò cánh mề Ồ, nhìn cũng ngon vậy vàng quá vậy đi chơi đậu cũng Ờ, cánh chín cho này quay nè chín cho này nè đâu đâu đâu cái nào đây đừng thịt gà đâu đồ xí này cái đó này để thịt gà lên leo nó ngồi <laughs> cha này nãy giờ không ai dám ngồi lên cha lên cha ngồi luôn lên ngồi không cho đi tới đi lui nữa chứ rửa <laughs> luôn rồi muốn ăn đòn hay gì mà bọc kìa lấy bọc đựng mì kìa đừng lấy cái bọc nào lại đây đựng thịt nướng này cánh chín này nè giờ anh em lại ra đây nè ừ, vô ờ, bây giờ có đi không nè nhậu đây hả vậy thôi nhậu đây luôn đi mà. mưa đi chạy nè nắng không anh em kìa cắt miếng giấy nhỏ này mình ơi góc bên đây chưa ngồi đó cái cắt lên đi để đợi dao cắt kia kìa dao kìa gọc đi à, dao nè <laughs> lên ngồi đến khô luôn ngồi anh còn nói chuyện Ê, đem cá hâm lên trong chưa để nướng cho hết gà đi nướng cho hết gà đi cá ăn sao dạ. anh xạo nữa anh xạo nữa dạ. <laughs> anh sợ làm như thiệt cái trời bà cha chết luôn rồi <laughs> dục cái dĩa lại đây coi cánh chín trơn ngon chết mẹ luôn rồi à. mưa cha ơi ngồi dọn đi mưa là mưa ta đang mưa mưa mưa đang nướng rồi. mà đang nướng nướng xong đi mới đi được chứ giờ than tới đây rồi, sao đi nhiêu đây gì nướng à ủng quá ta ăn nhậu không yên rồi nội làm hai con gà không là hết mẹ về, à, nửa buổi giờ này chắc cũng hai ba giờ vậy. mấy giờ kệ nó đi rồi các bạn nha, thì hôm bữa mấy anh em mình đi dưới ờ, cái chậu dưới kia mà hồi nãy là không nhớ chỗ nào. Nên là kiếm phần gặp cái chậu giờ nướng đồ ăn ờ, bắt gà rồi nướng xong rồi giờ ờ, trời mưa rồi. Anh em mình giờ mới di dời giờ kiếm cái chậu đã gặp rồi giờ di dời xuống dưới. Rồi giờ đi nè. Rồi hồi nãy mình gặp cái chậu giờ mình chạy xuống dưới cái chậu mình. ok qua wow, gửi ờ, vị trí đó bây giờ anh em xong rồi là ờ, gà nướng xong rồi ha ừ với họ anh ừ. ừ đổi đó qua giờ lắc xe trong cái áo ờ, mưa do không có gì để hết nên lấy cá mùa để cho vậy là ngon rồi còn mấy vô chị cho nó đi cha vậy hả ăn chảy chùm cái cho nó vừa qua đây hỏi à anh ngồi đây nè biết gửi đâu rễ thôi ừ, má đúng đúng là mấy con gà gừng này thịt dai thiệt chứ ừ, ngon bữa muối vừa ăn không muối muối vừa vừa ăn ha mà thịt dễ thắt luôn con gà mái mập ghê luôn ơi nãy mở có đứt luôn rồi chanh rồi thêm gà chanh còn cái đóng mà nó giả còn đóng rồi ơi còn một cái chừng hai chục cái tắt vậy đó ok tắt không có chợ luôn nặng gan mình mở cái nhà quá hai chục trái đó rồi nhận đéo còn chắc đó anh em ơi luôn á gió này mưa rồi mưa rồi mưa nắng rồi ý là gió cho nó mát đúng không đó ở đây nó không mát bạn cái này là cái chầu huyền hậu của anh em mình nha <laughs> vô anh em ơi làm cái nữa là cho nó ăn ờ, ở luôn á trời ăn mới nửa cục mới gấp được có nửa cái cánh vậy cho đây giờ ai ăn nhiều rồi gỗ ra cái này gỗ mập ra cái <laughs> má đụng bình nè mập nó bị ờ, ấy không biết rồi gan gan gì nữa mới nhậu đâu mày đâu sơ gan <laughs> qua mấy thằng không nhậu bị sơ gan cũng có vậy chứ đâu phải nhậu bị sơ gan đâu cha nhậu lay gai hoài nó vẫn chơi hoài mày đẩy cái này bữa rồi mấy thằng không nhậu nó cũng bị thì bệnh sơ gan bình thường chứ đừng nữa mà nhậu gì bữa hổm mà anh em à, theo dõi kênh thì mình à, nhớ à, subscribe kênh đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo của những anh em mình nha dạ, công nhân mà đời công nhân hơi thất thường chứ cái đó là lửa than nhiều quá nên để ngoài cho nó bớt lửa than này mới nướng để là để nó cháy không á ừ để hỏi bưng nữa cái hỏi chạy mở cũng cháy nữa ta chè còn hết sảy luôn á ờ cái giò này quay nè <laughs> trời ơi trời <laughs> chết luôn trời ơi trời Sương chắc trong. ơi không quất hết rửa đó nó hứa nướng thì nó héo là quất nữa được cái này ngon rồi à. giòn cái đôi trò nướng như giòn nó vậy là ngon đâu quay nè con cá chê này hồi nè nó lăn xuống dưới, dưới, dưới trò này luôn là bò về chó ăn luôn nè còn chọn quýnh được thẳng hết rồi vừa leo rau sống để thằng bọc rồi biết làm gì giờ lấy cái dao cắt ra đi trời hai hai ba cái không cắt ra À, mình à, mình sợ vô rừng à, không có mồi nên mua con cá chê theo cho, anh em nướng ăn mà giờ có mồi rồi giờ cá chê nướng chưa ăn nữa nói nói cô nãy gà mới bắt hai con gà nó nãy mới bắt hai gà đó mà nãy quên nói nó bắt hai con gà rừng cho chạy xuống chạy nhanh dao máu không mà tiền cái dao bự đâu cái dao bự đâu cái giá nè vú có dao bự đâu dao nào cũng vậy để, để nước chút uống cho tào lao nữa đó anh sàm hết má cha nội này làm mấy cái giật mình hoài luôn <laughs> nhìn nè thấy trái cây chứ bia trong cái này ngon không em chôm lấy vài cái em chôm qua cho lạnh mát lên ăn thì nói người ta nó dễ uống dạ ơi uống như này đi cha đổ rụng đá uống no chết rồi mình nè không à nào ăn mình ăn nè ổn xí nè tôi kêu ông ăn nãy giờ ơi đừng dục bậy thôi đừng dục thôi gom anh dục đi đường nào cũng có người gom đó cái đó là mình không phải ghét đâu mà ờ, cả nhà thôi thịt gà gừng ngon quá mà dạ, gà, này vừa ăn luôn rồi. Ừ. Mà nướng cái gì bạn? Dễ khác luôn. Rồi. Mấy đồ dụng nó nướng rồi mình thấy nó săn cón mà cái gà dây. Có mọc. cả máy nó mập ghê luôn, chạy mở rồi ừ, tới đít luôn nha mọi. Đó. Nhiều cái đít đụng á giờ thấy còn do dưới. Mổ ra thấy còn biết nhau. Rồi, Cá cuối cùng. Cái đồ gà nướng này nó ngon. Tính nào có tính là gà ghê luôn nè. Gà không có tí không không có. Tao nó ăn rồi đó nhưng mà đụng á lẽ mình anh em mày đẻ cái đầu mình ăn trước kỳ quá à, cái đầu già nó vàng khè nhìn ngon ghê không nó cuối cùng đậu nó ăn hết dễ đầu cá dục đâu vậy đâu vậy cái cái sự kiện cái đầu cá chê bữa hổm tới giờ nhắc hoài luôn á hả dễ đầu cá dục giờ này em ăn nguyễn rồi mà đầu cá là béo dữ lắm còn nhai nữa không không không nhai rồi để hồi nó ngồi á, ăn cái đầu cá ăn cá đi để hồi để hồi hồi kiến buồn của dục cái đầu quấn lộn nữa không sao bởi vậy em vô nhà đang ăn cái đuôi mà không ăn cái đầu ăn thịt gà cho mình mạnh vô đi mấy bạn ơi ăn, ờ, hai con nào mà ăn không hết đâu à. nướng này tôi ăn dễ à. ờ cái chai là nướng có dễ không không tắm luôn vợ <laughs> hai khùng nói chuyện <laughs> có cười không cái chê nướng có dễ dãy hai khùng với bà rõ ràng không bé không chồng là hỏi em đó chứ trời ơi cầm đũa nữa trời để lên biết lại nè rồi ơi nhìn cái đuôi nè vàng hết thảy con bảy luôn mà nó đã đen vậy dạ, để cái này lên để cái này để cho nó nóng hầm nóng làng đúng không có điều kiện mà để lên lớp còn than mà nó treo chín chưa quá dè dạ, rồi anh em ơi ờ, rồi dè cái đùi các bạn ơi hết sảy còn bảy luôn cái đùi đầu mùa là sáu trăm ngàn tí dè dạ. sữa chứ phải dè ba dè bữa còn kêu này đâu Thấy kêu rồi đâu kêu này nó một cái dạ, dạ nóng quá rồi dạ mẹ thôi bạn khác nó ngon chứ giờ đâu ngon đâu trời ơi Ồ, chảy mỡ này ngon nha rồi tôi cầm tôi cạp cái luôn rồi, Ăn như vậy dữ đâu ừ, Nóng ngon rồi Đấy Cầm cạp cái cho nó tươi tới cái miệng đó Cái này hồi rồi chứ không có chết Ăn nhiều hết tôi cho uống bia ăn rồi mẹ uống vô trời ơi Mời cả nhà nha Để luôn cái này Trời Ừ, chồng hú hú Ờ, qua đã Người nó nóng nóng rồi ha, tắm muối nó ngon cố à, anh em nào có múc nước rửa tay có ca đấy nha vô cái trời tắt đâu ờ, bỏ tắt vô chợ hết luôn hết muối hết à má muối, rồi có em muối luôn thì nó muối rồi mà xuống đây đậu má thì không biết còn mồi ăn không nữa trời không, không sao không trời bạn nghĩ có anh gì nữa chưa rồi Hết thì mua Ăn nhậu gì đâu Anh gửi định vị đã đắt mạng rồi lấy què gì biết Không ăn mở mạng mà Đấy Dạo đâu Đấy mà ngơ quá Vậy ăn mới ngọt Nóng ăn nó cái thịt nó Nóng ngon Thấy nóng ngon rồi ừ, Đúng không? Ai rồi đổ đất kìa Không gọi điện người ta tao tưởng như bắt cá kìa Đây Đổ đất Đổ đất nãy mày đâu không? Bậy Nãy nào đó, nào đó đổ có câu Hỏi Ra ăn dạng vịt không giờ không đâu Đúng không? Cái đi bắt cá rồi nhưng mà sợ con cá gô có. Ta gọi là nhất con câu nhì đầu cánh đó anh. Cái đi bắt cá rồi nhưng mà sợ nó câu. Chứ đi qua nhà nó gậy rồi. Dạ không đi đây. Dạ nó phải nhà nó em. Dạ biết là biết con vịt chim mà đúng không? Trời ơi cái con câu nó già bá vậy đâu nhỏ đâu ở, ở đây mình đẹp có chạy ra có ừ. đẹp lắm luôn á có uh, đồ cái cắt bắt nữa không ta có bắn bảy bảy đó bảy sao bảy được bảy thì ờ. nào có ăn nhóc được luôn rồi ừ thì phải bảy bảy biết chừng nào ăn chứ làm sao bắt nó được lộ dễ bắt nó qua súng bắn nó ừ. ừ. bắn chết mà mày làm như lộn quá dễ lắm à, mình việc chỉ bắt con cái là bảy thôi cú giống tạc răng vậy đó <laughs> tại bữa nậu đủ má tay với nội này thì ba hàng đến đi khùng vậy đó <laughs> gu na nào nó chạy cà le hạt me bỏ trong rồi mà giờ này uống rượu chết này hết rồi đẩy xuống nước đi lại ơi hết rồi hết dịch mà không hết hàng luôn rồi đấy là làm luôn ồ món cái này ngon rồi tao thấy giờ này phê đó giờ dạ. mấy lâu sau nó mới lạnh dữ đó thì nào tiếng người lại ta biết anh vô ừ thăm mò lâu rồi tháng mười từ tháng mười trời ơi gì ăn mới ngon nó rồi thấy đậu mà nhai cái nó tan trong miệng luôn á dạ, cái đó dạ, mấy ngày nhà mày vụ á làm cái nếu mà làm cái đêm bốn trăm bốn bốn chín ngàn bốn trăm bốn chín ngàn đêm mà ừ. hai tiếng ngon á hai tiếng quá vậy thì thuê quên, phải ăn gà phải ăn vậy mới ngon <coughs> đúng không ngon nói nghe thấy luôn thấy ngon đều hô câu rồi giá rồi kia rồi không phải còn nóng gì ngon ha ờ để mà để mà nó, nó nguội hết ngon à. để cúng vô hậu <laughs> giải này giải cái lên linh không linh không tới vậy nó linh là nó nó, nó tới còn nó không bình là nó không có tới không mà nó nói lửa tới mà mình gọi nó coi nó tới đâu rồi trong hồn um, ra hồ về ăn cái bầu câu uống bia mà nóng mà ngon hay rồi, nướng nhà ngon ghê luôn á gọi nó tới rồi nếu chạy đó đi không Quay nói lại đi à đi mà tôi không biết à, nào nói với tôi cũng nói là đi à thôi mình à, tạm thức kết thúc cái video ở đây ha để khi nào anh em về mình à, sẽ quay tiếp bây giờ à, mình à, à, làm kết thúc video ở đây để mình à, cùng ăn với anh em mình chứ để hỏi mấy thằng này nó ăn mấy thằng gà gừng gà gừng mà nó ăn cái này hết không còn tới mình ăn đâu cho nên là <laughs> ăn quá ăn rồi mình tranh thủ mình vô mình à, bốc giật với nó chứ để hồi hồi là không còn đâu nữa nó ăn nói chuyện đi không còn biết ăn anh em nào mà có xem video này à, thì à, nhớ đăng ký kênh chia sẻ giùm ủng hộ kênh nha dạ, dạ, dạ, kênh mình à, cũng à, chưa có chuyện mạnh cho lắm đi rồi gió tôi sợ sợ gió mình mạnh sợ bay không sợ đâu nhặt cái tay nha quả rồi rồi sao đang nhảy mà tớ đốt thuốc gì à, đúng rồi đó vô luôn nè mở lớn lên đủ dùng cái thổi luôn vậy đâu ơi tiền đâu nhạc của tao vậy nhảy nhạc của tao của châu rồi tại sao lụm lại rồi à, à. rồi rồi bố tay rồi sao không lại nhảy cái gì vô thì à, chơi nhặt nhẹ rồi giờ mở nhặt mạnh lên xíu ơi đó này mạnh rồi đó chưa đủ đâu nè hả Bye.